và cách chợ trường học khoảng 500m à, và đây là căn nhà của chúng ta căn nhà của chúng ta có chiều ngang là 4m4 và chiều dài là 13m thổ cư là 48m pháp lý là sổ hồng riêng nhà của chúng ta thì có thiết kế một trệt một lửng à, một phòng khách một phòng bếp hai toilet hai phòng ngủ và được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 680 triệu và giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa sẽ bớt lọc lá cho chúng ta và theo Phúc thấy với mức giá 3 tỷ 680 triệu chúng ta chỉ mua được một lô đất sổ hồng riêng ở phường An Phú Đông quận 12 và cũng có thể nói với lô đất này là chủ chỉ bán với giá đất và căn nhà là tặng cho chúng ta căn nhà rất là kiên cố rất là rất là đẹp nền nhà thì được gia chủ à, lót gạch giả gỗ và xung quanh tường cũng được chủ ờ, ốp gạch lên cao khoảng 1 m tám và đây là không gian phòng bếp cũng được gia chủ bố trí cho chúng ta một kệ bếp bằng nhôm và phía sau là chúng ta có một nhà vệ sinh và một phòng ngủ phòng này thì chúng ta có thể dành cho những người lớn tuổi ngại lên cầu thang phòng ốc cũng rất là rộng và sạch sẽ nha quý anh chị nếu ờ, quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì hãy nhanh tay nhấc máy điện thoại cho Phúc theo số thoại ở góc màn hình để tới xem trực tiếp căn nhà và chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc. Bây giờ Phúc sẽ quay từ cái phòng cuối cùng đi ra phía trước phòng bếp và phòng khách cho quý anh chị xem một lần nữa nha. Căn nhà chúng ta rất là thoáng và sạch sẽ. Đây là phòng khách. Gậy bếp ờ, cũng được chủ ờ, lót đá qua cương rất là sạch sẽ. Đây là phòng khách rất là rộng và thoáng nha phía trước chúng ta có một lớp cửa bốn cánh và một khoảng sân phía trước chúng ta có thể đậu được ba bốn chiếc xe máy và bây giờ à, sẽ nhìn lại toàn bộ không gian phòng khách và phòng bếp cầu thang thì được gia chủ à, làm lót đá hoa cương tay vịn thì làm bằng gỗ cam xe và kính cường lực 10 ly rất là chắc chắn phía trên à, tầng lửng à, gia chủ cũng chừa cho chúng ta một khoảng không khoảng 2 mét để chúng ta làm ờ, một cái tủ thờ để thờ ông bà tổ tiên và phía sau là chúng ta có một phòng ngủ đây là phòng ngủ chính rất là rộng rãi trong phòng ngủ chính này thì chúng ta cũng có một nhà vệ sinh ở phía sau rất là rộng rãi căn nhà chúng ta có vị trí là hai mặt tiền một mặt tiền phía trước và một mặt tiền phía sau Phúc xin nhắc lại căn nhà của chúng ta có diện tích là 4,4m và chiều dài là 13m một dệt một lẫn được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 680 triệu căn nhà chúng ta thì pháp lý là sổ hồng riêng có thể công chứng sang tên ngay trong ngày và đây là mặt tiền phía sau của căn nhà chúng ta sẽ quay sơ cho quý anh chị xem nha cũng thông ra đường nhựa chính chân cư thì cũng mở kính từ à, vị trí căn nhà của chúng ta đi qua gò vấp khoảng hơn 5 à, phút đi xe máy à, về à, sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 7 km một vị trí rất là đẹp cho một căn nhà với giá rất là mềm nha quý anh chị nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì hãy nhanh tay nhắc máy điện thoại cho Phúc số điện thoại để tới xem trực tiếp căn nhà và gặp trực tiếp với chủ chúng ta sẽ làm việc nhà rất là rộng và thoáng hiện tại thì quý anh chị khách hàng cũng đã xem nhiều ờ, video về ờ, giá nhà và đất ở An Phú Đông chắc quý anh chị cũng nắm rõ giá nhà và đất ở bên đây hiện tại giá một căn nhà 4,4m và chiều dài là 13m, thổ cư, sổ hồng riêng với giá là 3 tỷ 680 triệu thì một mức giá rất là mềm nha quý anh chị giá này chủ hứa sẽ bớt lọc lá cho quý anh chị à, thiện chí đây là con đường trước nhà của chúng ta đường trước nhà của chúng ta thì xe tải xe ô tô vào thoải mái nha quý anh chị khu dân cư đông đúc xung quanh thì có 500m thì chúng ta sẽ có chợ An Phú Đông Bách Quá Xanh trường học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 Xin chúc quý anh chị được nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống